à, cảm ơn công ty điều Thanh Hùng Phát nhé đã sử dụng cái sản phẩm công ty à, sản phẩm à, camera C8C này để có rất là hầm hủ này ha chất lượng hình ảnh thì cực kỳ tuyệt vời tí này em sẽ trích xuất cái hình ảnh à, được lắp đặt bên công ty điều Thanh Hùng Phát ở à, khu dân cư Việt Sinh ha D1 khu dân cư Việt Sinh á là con này đây rất là đẳng cấp ha đang lắp cho công ty điều Thanh Hùng Phát cả lắp ở trong văn phòng cả lắp ở ờ, phía đường ngoài cửa đó hình ảnh con này thì khỏi là tuyệt vời nha không có gốc chết luôn hình ảnh thì cực kỳ là sắc nét đẳng cấp lắm công các công ty bất động sản con sai những cái hàng ờ, đẳng cấp không à rồi em sẽ trích xuất cái ờ, hình ảnh của cái con này ra cho mọi người cùng xem nhé để so sánh cái con hôm qua em giới thiệu xem như thế nào ha ai muốn uh, ờ, sang những cái hang đẳng cấp như thế này thì cứ liên hệ với em ha ok cảm ơn mọi người